Alo alo Xin chào anh em nhá Chào mừng anh em quay trở lại với xem kèo bóng là có tiền của mình à, Hôm qua không biết anh em đầu tư như nào nhỉ Ngày hôm qua anh em nào mà theo dõi uh, video ờ, nhận định cũng như là soi kèo của mình trận đấu giữa Pháp và Maroc Thì uh, chúc mừng tất cả anh em nhá Chúng ta cũng bú được full kèo Pháp đúng không à, Từ hiệp 1 cho đến uh, cả trận cũng như là Pháp cả trận Ngày hôm qua trận đấu giữa Pháp Maroc thì uh, trong nhóm của mình cũng không cần phải nói nhiều anh em thì cũng đã có những cái nhận định trước rồi và đây chốt kèo cũng nhanh thôi à, đi pháp hiệp 1 tài hiệp 1 cũng như là pháp cả trận và tài 2 ngày hôm qua thì bốn kèo anh em chúng ta bú ba kèo hòa một kèo anh em nhá Đấy, chúc mừng tất cả anh em ở trong nhóm và cũng chúc mừng tất cả anh em ở trên kênh ngày hôm qua chúng ta cũng chiến thắng được với kèo uh, pháp chấp cũng như là chiến thắng được cả kèo thẻ nữa nhở mình có lên cho anh em cả kèo thẻ nữa đúng không đấy kèo thẻ nữa thì anh em chúng ta uh, xin chúc mừng tất cả anh em nhé ngày hôm qua chúng ta bú kèo thẻ hiệp 1 này pháp hiệp 1 tài hiệp 1 đúng không hòa kèo thẻ uh, chấp 1 của Maroc rồi sau đó là hòa kèo tài 2 hòa kèo tài 2 nhá và chúng ta uh, ăn chọn kèo uh, pháp chấp 0.75 Maroc cả trận Đấy, một lần nữa thì chúc mừng tất cả anh em trong nhóm cũng như anh em trên kênh ngày hôm nay thì cũng không có những cái trận bóng nào đáng chú ý cả chỉ có bóng cỏ thôi anh em ơi à, mình sẽ lên cho anh em một số những trận bóng cỏ để anh em chúng ta có thể đầu tư cũng như là đợi vào ờ, ngày 17 anh em nhá ngày 17 thì uh, bắt đầu uh, cuộc đối đầu của Croatia cũng như là Maroc trận đấu tranh hạng 3 uh, để mà nói về trận đấu giữa Croatia Maroc thì chắc là mình sẽ nói sau thôi vì một trận đấu um, thật sự là cũng không còn quá nhiều ý nghĩa ở World Cup năm nay nữa đúng không? Chúng ta chỉ tập trung vào trận chung kết thôi. Còn trận đấu mà mình sẽ làm cho anh em đó là trận đấu giữa Zhang Zhang và Chang Yu. Đây. Bóng cỏ thì mình uh, hay đá ở ba cái giải châu Á anh em nhá. Đó là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Đấy, uh, K-League, V-League, uh, K-League, J-League và C-League. V-League thì cũng ít thôi. V-League thì thỉnh thoảng mình uh, uh, cảm thấy nó dễ chơi cũng như là đấy thì à, mình sẽ cùng là V League thì uh, hết rồi còn bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung à, vào C League thôi C League hiện tại bây giờ cũng đã ờ, gần kết thúc rồi anh em cũng đến những cái vòng đấu cuối cùng rồi đây cũng sẽ là những cái vòng đấu khá là căng thẳng với những đội bóng xếp hạng nhất cho đến hạng tư đúng không và trận đấu mình làm cho anh em đây đó là uh, trận đấu giữa đội bóng hạng 2 và hạng 3 anh em này đấy uh, ờ, Jijang và Changju chúng ta sẽ điểm qua một chút anh em nhá điểm qua một chút đó là hiện tại thì uh, trong 5 trận đấu gần đây nhất thì Zheng Ziyang là đội bóng uh, có phong độ tốt hơn so với Changju. Tuy nhiên thì uh, tất cả hai đội bóng này thì đang bất bại cả 5 trận gần nhất anh em nhá. Uh, Ziyang thì có 5 chiến thắng liên tiếp, còn Changju thì họ có 4 chiến thắng và một trận hòa trận hòa gần đây nhất đó và tất nhiên đối với mình thì những đội bóng như thế này thì chúng ta vẫn cứ đặt niềm tin vào đội chủ nhà với những cái thế cân bằng về mặt lực lượng cũng như là phong độ anh em thì chúng ta cứ ưu tiên đó là đội chủ nhà anh em nhé còn với uh, thật sự mà nói thì hai đội bóng này chỉ tranh lệch nhau 3 điểm thôi nếu như Di Răng để thua du trong trận đấu này thì có thể họ sẽ tụt xuống vị trí hạng 3 cũng như là có thể không được đi đá uh, giải châu Á anh em giải châu lục đấy kể cả tất cả các giải đấu từ châu Á châu Âu hay là Nam Mỹ hay là tất cả uh, mọi châu lục thì họ đều có uh, một cái giải giống như kiểu cúp C1 anh em đấy uh, hết câu lạc bộ rồi thì chúng ta sẽ đến với cúp C1 đúng không giống như kiểu là ngoại hạng Anh này La Liga Serie A hay là uh, uh, giải uh, Bundesliga thì à, những cái đội hạng nhất cũng như đội hạng nhì sẽ là những cái đội vào uh, đá cúp C1 châu Âu thì cũng như là ở uh, châu Á thôi uh, ở C-League, J-League và K-League đấy thì những đội uh, xếp hạng nhất, hạng nhì thì sẽ là những cái đội để đá cúp C1 châu Á anh em nhá và đây sẽ là những cái cuộc cạnh tranh rất khốc liệt khi mà uh, đội bóng 34 này cũng là hai đội bóng đang ờ, xem xem điểm nhau đấy ba tư đang xem điểm nhau và chỉ cần một chiến thắng thì có thể rằng là thay thay đổi được cái vị trí của mình cái tài 2.25 mình nghĩ rằng là cái tài 2.25 không có sáng lắm trong cái trận đấu này với một trận đấu mà mình nghĩ rằng là cả hai đội bóng đều cần có điểm đều cần có điểm anh em nhé đấy tất nhiên thì đây cũng chỉ là cái nhận định cá nhân của mình thôi còn với cái phong cách chơi bóng của mình thì mình cũng nói rồi đó là tất cả những trận đấu anh em nào muốn dễ chơi nhất thì anh em chúng ta nên chơi dân ninh và đặc biệt rằng là ở cái giải châu Á này này thì uh, dựa hơi rất nhiều vào các ngoại binh anh em nhá thì anh em nào mà thấy rằng là hiệp 1 uh, ờ, đội bóng nào có nhiều uh, ngoại binh nhất cũng như là xem đội bóng nào sẽ xuất ra nhiều ngoại binh nhất thì anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào đội đó không nhất thiết là phải cứ đi theo kèo uh, theo mô típ đó là gì đá bóng cỏ là cứ đội nhà và tài đúng không anh em hầu như là vậy và tất nhiên rồi ngoài những cái mã bóng chính này ra này thì còn rất nhiều những cái mã kèo khác như là góc và thẻ đấy cũng uh, khá dễ để anh em chúng ta có thể đầu tư đó. và đặc biệt rằng là ngoài những cái trận đấu này ra nhá nào, bỏ qua cái đã đây sẽ nốt lại như này sau anh em nhá và ngoài cái trận đấu giữa di răng và Chengdu ra này thì còn có rất nhiều những trận đấu của c ngày hôm nay đấy uh, Bắc Kinh và Changchun này sau đó là Kangyu và Hana Hena anh em đấy ở trận đấu sớm nhất là vào 2 giờ và những trận đấu còn lại sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 6 giờ 30 thì có đồng loạt 3 trận đấu anh em nhé đấy ba trận đấu rất dễ để chúng ta có thể làm một cái xiên vào buổi chiều ngày hôm nay đúng không à, không biết rằng là hết World Cup này thì có bao nhiêu anh em báo nhà và bao nhiêu anh em đã uh, hết vốn rồi và như mình cũng nói rồi đầu tư vì đam mê thôi anh em ạ và với những anh em mà muốn chơi kèo ấy thì cái mặc định mà anh em chúng ta nên suy nghĩ đó gì kèo đi theo trận anh em nhé không phải là trận đi theo kèo